Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Khi nhắc đến những cái tên nổi tiếng về du lịch biển ở Việt Nam, thì có lẽ không thể thiếu được cái tên Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Những ngày đầu năm 2021, Phú Quốc đã đón nhận tin vui không hề nhỏ khi chính thức được lên thành phố. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Phú Quốc chính thức trở thành thành phố trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây cũng là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam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 và các thành phố Hà Tiên 45 km. Năm 2006, khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Phú Quốc từ lâu đã trở nên nổi tiếng với khách du lịch khắp mọi miền đất nước và quốc tế. Điều này không chỉ vì Phú Quốc là một hòn đảo xinh đẹp, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà không phải ai cũng có thể khám phá hết được. nhờ có điều kiện tự nhiên và thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu ôn hòa, Phú Quốc đang dần trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới của thế giới, thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hãng truyền thông CNN của Mỹ đã bình chọn Phú Quốc là một trong những điểm đến tốt nhất châu Á trong năm 2019 và top 5 điểm đến mùa thu hàng đầu tại châu Á Thái Bình Dương. Còn trong mắt nhà kinh doanh khách sạn lão luyện như ông Patrick Bassett, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam và một số nước châu Á của Tập đoàn Quản lý Khách sạn danh tiếng Accor, thì Phú Quốc cùng với Phuket của Thái Lan và Bali của Indonesia là ba hòn đảo có tiềm năng phát triển du lịch lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của loại hình du lịch nghỉ dưỡng đã được khẳng định, Phú Quốc còn là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động khám phá thiên nhiên kỳ thú, có thể làm lạc bước chân du khách khi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía Bắc đến phía Nam, có 99 ngọn núi đồi và dãy rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú. Phía bắc của đảo có làng trải rạch vẹn, bãi thơm, hòn một. Nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ hay Nam đảo có 12 hòn đảo nhỏ to khác nhau. Thuộc quần đảo An Thới có thể kể đến như hòn thơm, hòn móng tay, hòn gầm Gì, hòn mê rút là những nơi lý tưởng cho hoạt động khám phá thiên nhiên, cùng các hoạt động trên biển như du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô và khám phá đảo hoang kỳ thú. Hiện tại, Phú Quốc đã có sân bay, cảng biển, có điện lưới quốc gia, có nhiều tập đoàn lớn đầu tư nhiều công trình quy mô, trang bị hiện đại đạt tầm khu vực và thế giới. Phú Quốc đã có hình hài một đô thị thông minh, hiện đại, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết tới. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Quá trình phát triển đô thị trên địa bàn Phú Quốc diễn ra nhanh đã đặt ra yêu cầu mới cần thiết phải có một bộ máy chính quyền đô thị có trình độ phát triển cao, hiện đại, đủ năng lực thực thi có hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn. Hiện nay, thành phố Phú Quốc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc quy hoạch phát triển Phú Quốc phải có tầm nhìn dài hạn ít nhất 50 năm trở lên, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả trước mắt và lâu dài. Tiếp đến, là trong phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu dịch vụ cao cấp nhưng phải giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên, giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của Phú Quốc. Phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, nhất là phải bảo vệ hệ sinh thái biển, sinh vật biển, dạng san hô, xử lý nước thải, chất thải, chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi phá hoại môi trường – Trước mắt, cần sớm nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, đột phá cho thành phố Phú Quốc như mô hình chính quyền đô thị đặc thù biển đảo, cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư lớn có năng lực thực sự, tạo điều kiện cho Phú Quốc phát triển trở thành một trung tâm du lịch, thương mại lớn của cả nước, khu vực và quốc tế với bốn trụ cột chính, công nghiệp giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển – Phú Quốc cùng với hai thành phố Rạch Giá và Hà Tiên sẽ tạo thành ba trụ cột để tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh, bền vững. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, trong năm 2020, cơ quan này đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 20 dự án mới với tổng diện tích khoảng 335,6 ha, tổng vốn đầu tư là 18.533 tỷ đồng, tăng 5 dự án so với năm 2019 Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Quốc có 327 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong các khu quy hoạch với tổng diện tích là 10.827 hecta, tổng vốn đã đăng ký là 357.532 tỷ đồng. Trong các dự án đầu tư nói trên, có 58 dự án phát triển đô thị diện tích khoảng 1.663 hectare, ước tổng vốn là 58.818 tỷ đồng. Có 166 dự án phát triển du lịch với diện tích khoảng 5.714 hecta. Tổng vốn đầu tư ước khoảng 256.595 tỷ đồng. Đến nay, có 48 dự án đầu tư ở Phú Quốc đã đi vào hoạt động, tăng một dự án so với năm 2019. Trong số này có nhiều dự án quy mô cực kỳ hoành tráng, như quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, các loại hình dịch vụ casino của tập đoàn Vingroup ở phía Bắc Đà Phú Quốc. Khu Nam, Bắc Bãi Trường có hàng chục resort 5 sao của các tập đoàn như CEO, BIM, Intercontinental, Movenpick, Novotel. phía Nam đảo có quần thể phức hợp Marius, kết hợp thành chuỗi du lịch giải trí đẳng cấp, từ An Thới ra Hòn Thơm với đường cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, gần 8 km. Và mới đây nhất, ngày 20 tháng 3 năm 2021, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang vừa có buổi làm việc với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương về việc triển khai nhiều dự án mang tầm quốc tế, trong đó có dự án thành phố sân bay thương mại phức hợp Trước đó, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt, lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phi thuế quan tại sân bay Phú Quốc. Dự án có quy mô 101 hecta, dự kiến tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, có 12 hạng mục chính, gồm khu phi thuế quan, hàng rào cứng và khu thương mại, dịch vụ nằm ngoài khu phi thuế quan. Cụ thể, dự án gồm trung tâm bán hàng giảm giá, Factory Outlet, khu vực siêu thị miễn thuế, cửa hàng miễn thuế, khu thương mại dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí, các hạng mục và cơ sở hạ tầng khác. Trong đó, Factory Outlet là mô hình kinh doanh đã phát triển thành công tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản – Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đang có lợi thế nắm giữ độc quyền hơn 100 thương hiệu quốc tế, đủ khả năng thực hiện hóa mục tiêu xây dựng khu mua sắm có không gian mở, đa dạng về hàng hóa. Factory Outlet sẽ là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Phú Quốc. Đây cũng là mô hình kinh doanh để kết hợp nghỉ dưỡng,